Vậy thì chào các bạn, mình là đạt cha đây và chào mừng các bạn đến với trở lại với kênh của mình Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu uh, bắt đầu chơi một series Minecraft sinh tồn phiên bản 1.16.3 ờ, Vậy thì giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn một like, share, subscribe và các bạn nhớ uh, đăng ký uh, nhấn nút thông báo để mà biết những thông tin mới vào kênh mình nha Giờ bắt đầu nè Đây, hôm nay mình chỉ cùng sẽ chơi với em họ mình Tên là, tên là Văn Huy Bây giờ sẽ mở Minecraft ừ. Con trình về Minecraft tự sinh tồn Đúng rồi Rồi giờ Phiên bản thì các bạn đã biết phiên bản này đã có rất nhiều chương và phiên bản mới và nó tên là phiên bản Nether và chúng ta sẽ bắt đầu trong chốc lát rồi, vậy giờ chúng ta để ở trong một cái thế giới lắc thế giới là đẹp và mình cũng đã chỉnh mình cũng cài Optify cái ờ, một chấm một sáu trong mê này giờ nhưng mình làm chặt cây ấy. ừ. được em và xe hé rồi ạ ok ngồi bên đây ừ. thì à, lúc bắt đầu thì chúng ta cũng sẽ chặt à, chặt gỗ ở chỗ này qua ấy trong phiên bản Nether ấy chúng ta một chúng ta chỉ làm và vô Nether và lúc đó chúng ta chỉ phải chặt gỗ để làm rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ là chúng ta sẽ làm nhanh à rồi mình chỉnh cho cái này là to luôn ok đây rồi nha rồi vậy được rồi giờ tiếp theo chúng ta à, mình sẽ làm theo kiểu speed lên giống như vậy rồi thế ra rồi giờ tiếp theo mình sẽ à, đeo gỗ nhanh nè để mình dạ, chặt cây chẳng phải là đèo gỗ không đeo đeo đeo đá lấy cúp đập đế Cái đây là theo kiểu chơi theo kiểu speedrun Mình phải chơi theo một uh, cách nhanh chóng Đấy mới tìm thấy cái đây rồi Một cái hang Ờ hang Lấp nước rồi Đâu Nếu mà đều đếm mà có sắt thì may mắn lắm nha Có chút nước kìa Nếu tìm đỡ dành cái nước ấy đỡ lấy sắt ấy càng nước lên được chứ không lấy nó được phải kết hợp với lava Mẹ ơi Rồi để nhanh nhanh Và chúng ta thì mình nghĩ khu này cũng thích hợp để mày làm khu Để mày làm khu ở tạm thời Rất thích hợp Gì trời Rất thích hợp thôi mà Không biết nếu đeo mà có sắt thì may mắn lắm nha đến quanh thử coi rồi ok, đây là giấy chắc đùa á. Rồi, đỡ đây. Rồi. đi ra đây chặt cây lấy sản xúc cát bung kính rồi vậy là đào cũng... than lấy gỗ tạo ra than khỏi đào than trong chi rồi rồi được quá rồi là vậy được rồi Đấy Ủa Chắc là mới làm gì không à Ở à, đây Rồi Rồi ok Vậy rồi ờ, tiếp theo chúng ta chỉ làm Chặt cây Hay làm gì đó Có có mấy con bọt kêu này Thì đầu tiên chúng ta chỉ dốt nó nữa mà làm giường nữa chúng ta ngủ sớm rồi, Nhưng mà mình chỉ ờ, Nhưng mà mình muốn ờ, sống sót đi mình muốn chơi đêm nay nên là và tối nay chị không ngủ tối đây nên à, mình chỉ giết mấy con một trắng thôi đỡ là một con duy nhất đỡ là hai con thôi đấy chỗ này nhiều con à à hả con kêu mày lát mấy sao ờ lát kêu ok hai con ô năm kia đây à nằm Kênh. Đó, cây. mà nhưng thiếu gỗ để làm giường ngọn rồi đó anh đặt kia đây tiếp theo chúng ta chỉ làm cái lần đúng không ạ rồi đúng là theo thang thang lấy gỗ làm thang rồi kia bé nè rồi cây dây được không ạ đấy lấy gỗ làm than cho nó sáng Bộ tối chứ lấy gỗ làm than lấy gỗ làm thang trước ui cái cây này trùng làm nhà trên cây được à, à <laughs> đợi. cái cây này sẽ nhìn thấy đi tao cười ui quá chứ nó <laughs> lấy chặt luôn không sao cái lá nó keo dưới lá dài nữa mà cây có một cúc gỗ à gỗ ờ. đẹp ra sao không chẳng thấy gỗ đẹp Đúng, à. <laughs> à cái bàn cái lần cũng như cái bàn chích là dính nhau hay sao vậy rồi ok giờ con xong rồi ok chúng ta nên chặt chặt nhiều lên để chuẩn bị chúng ta làm làm nhà trên cây ra xì cây đền đó vậy hơi em nói em nói cho chị uh, ờ, mít đây đỡ cho ờ, fan fan thấy nha rồi, rồi giờ chuẩn bị lên trên cây nè rồi giờ tiếp theo vô theo cái cái cái bậc bậc gì đó để rồi, treo lên rồi lấy chút xíu nữa thôi lấy gỗ lấy một cái cái cái cái để treo lên đấy bạn what lâu nữa rồi tiếp theo lấy đây rồi nướng với một cục đây rồi mình nhớ cái này nó cũng có thể lem lên một ký gì đỡ cái sen ở đây à. xong lâu đỡ thêm ba cái ở giữa đây qua chết đây kem file đây đây à, đúng rồi kem file mà đỡ dư dư cây cây lúa rồi thì Đâu. nó mọc nhanh lắm thằng bé một điều à chịu không chịu đỡ dư cây lúa cháy lúa không trời phải đỡ đỡ trong cái, cái trong khoang trong khói nó bay đi hết đấy là, là, là được liền à khói nè không đó không đỡ rơm lên này nó sẽ bay keo hơn ô ô nóng ôi nó nóng à, cái này đỡ đồ ăn vô được à đổ mà lấy đây đỡ đây vô cho nó nướng sợ sợ ôi đợi đợi đợi con con này con này giữ mấy con này có máu vậy nó giữ lại nó mất máu rồi mà chúng đây thì cũng sẽ phải tiếp theo cái gì vậy? apple ờ à, rồi, rồi, rồi, rồi, mình chị ăn kia kia cái này lấy lên vàng chơi cái téo cái téo có lúc nó cũng hiếm khi rơi rồi quay lại chỗ lúc nãy á nhưng mình đây rồi không nhưng mình ở tạm không giờ nghĩ là ở trên cây thôi do ở đây ờ, thấy tối mà cũng thấy cô đơn nhà cũ nhà cũ bị bả bị phá hủy <laughs> đây đây đây chỗ đi mai hang đi mai hang à, chỗ đây chỗ đi mai mà hang động đi mai gọi là không biết có sắt quạng sắt gần này không nếu có thì mình mắng không á được rồi nhưng chúng ta mà dạ, ok giờ chúng ta sẽ làm tiếp nữa con đèn này giờ không ra cái gì hết ta Tất rồi à Ok Lên trên kia đèn một cái hang khác đi Lấy cái xẻng đeo đất đi Rồi đeo một cái hang khác chờ. Bắt cua hả? Coi ở trên này có gì không Ô nhớ ở chỗ Cái, cái chỗ đất bên này hơi lạ Ủa chỗ đó nhớ là chỗ nó ở nè trăng à. Ờ. giống như chỗ cả mấy đống bên chẳng sao có mất cái giá đây thì không có uy không ờ, nước nước chưa bị ờ, nước nước không sao hết nên là chắc còn nhưng mà thích cái đây à lấy với cái đây à lấy mấy cái lá sen bắt con vô qua xong thì dưới đây còn cá ờ, ở dưới đây thì ít cưa mà thì ít có cá Đập rong biển ờ, hay. không cái này không phải rong cái này không phải rong biển ồ úp đây này không được ụp lên chơi nè rồi. quay lại bơ ấy có chân mình không được là trời sắp tối không? chết bây giờ bây giờ bây giờ xuống bơi cho nhanh rồi rồi nha bơi bơi bơi nhanh rồi rồi ờ, đúng rồi rồi cho nhớ bơi khoảng 10 đây không rồi sắp lên bơi rồi rồi giờ chúng ta phải chạy trời ơi chết là chỗ nhà đâu rồi ở trên núi nhớ ở ờ, đây đây đây đây làm kỳ khói đâu cháu hiểu còn mấy quần này đi vào lên thành thì oh, quên mất <laughs> ok anh chạy này lên level một dễ đoán là level một dạ ơi level thập thập ờ. đây đuốc đuốc mà đuốc ờ, đặt đuốc mà vô mày nó không có cháy cháy đít chưa hay hơi lạ Nghe tiếng cây đít không? Rồi Cái đây à Vậy là có chỗ không? Rồi mình đặt một cái giường ở đây nữa không? Mình muốn sống sót đêm nay Nhưng mà cũng phải á Cho mấy con Con mấy con ở đâu quanh đây Bao vai con zombie ở đâu Enderman Hello Enderman Xuống góc tay vậy Ồ nó tức lò, nó tức lò, nó tức lò nó tức là là đây là đây à ha à, chỗ đây có hai khu à đố nó làm gì được à à ha à ha cho à, là anh chụp đây à thế chín ô kìa gì đâu ngày ô oh, em được bia gì chuẩn bị đâu anh đây à đi ngủ đi anh ấy con Rồi sao quay lại lấy luôn Oh skeleton hello Chết rồi Ngủ Oh shit Oh no no Not just me Bữa sao bữa trước nó không cháy mà Bữa tối nó cháy rồi Không cháy luôn nè đây buổi sáng rồi à À nhìn vô con này À nhìn vô hai con luôn Chết lâu à. Nhìn vô con kia không à Là hai con <laughs> Hôm nay may mắn dữ Ui hai con đánh nhau Hai con đánh Đây là sắp chết rồi Đừng đánh em anh ơi hai cái em bia mà mâm là hai cái em bia à một em được bia hay là hai đó đó đó đó đang đúng thế đúng đúng thế đúng rồi đúng rồi what con kia đâu con kia nữa đâu ôi nó dám lừa lừa nè lừa nè không tem ô chưa không chưa cắt được một cục đất ô tiếng mấy con này hơi kinh ạ à. à nhưng mà cũng may mắn được một cái n bia còn cô kia thì ngu đóng mình đi lấy xương của nó nó à ha, ha. ôi ui ui ui ui con nấp trong bụi cây cho nó cháy à, mày quá Red à. Red Quét cái lồm xương ấy ở xung quanh đây có nhiều xương lắm ờ có sư mình là giờ bay đau ngủ quá <laughs> ok không biết núp trong bụi cây mà đứng ngoài nắng kiếm, kiếm hợp núp này nó thấy mình nó chạy đuổi theo nó ra khỏi nó thông minh lắm con sẽ kê tên thông minh hơn zombie ui thịt zombie có điều là xương có điều mà nó lắm này luôn nấm nấm cây nấm đâu à không không ấy có một cái ui xem xem ở quanh giờ bên kia là cái đầm lầy cái cái đầm cái đầm lầy của có phù thủy á giờ ở bên đây là chỗ mà rừng rừng tai ghe hay sao á nó có mấy cái kiểu cây mà nó có bốn mua đây à về với cái nấm á sao để vậy đi qua ê dọn nghe dọn nghe quay đây ở không không không không không không ở đây không lấy nấm ấy lấy nấm ở đây ít thấy lắm ở đây ít thấy lắm mình lại đây đó thì cái nấm này đâu có lấy được chặt đi không chặt nó không qua la chặt bên trong đi ừ, chặt chỗ đây lên một khu được rồi hộp tiêu nấm ấy có một ý hay không à. ở đây thấy cái nấm à ô chỗ đây chỗ nào đây ở trong túi mình có cái nấm nữa không Ê. án Để vào trong kia thử coi có à. nắm không rồi Rồi trong à. túi đồ mình có nắm không Sao cười, nắm được trong nào đó Lấy túi mật của Lâu lâu con chưa chạy Chạy uh, Ok Lên level 5 nhanh dữ Rồi con kia dám, dám bắn là chi Ồ, oh, có nhiều đồ á Thè cho con mực kia Ồ, cái đất này nhớ Ê, cái đấy Đợi, cái đấy đeo nó ra kia sỏi Hôm nay sao có cái núi to dữ Núi sỏi Đi đeo Thôi ờ, nhưng mà núi sỏi chứ nhiều gì chứ ngựa Ồ lấy được một bò Cứ, cứ đeo nó Clean Wow Ok Ok giờ chúng ta đi đọc sỏi Làm, làm cái phần làm Gọi làm đốt đốt cái gì đó à đốt đốt cái địa ờ. ngục đốt cái địa ngục lấy Rồi. neve cộng nước ra obsidian chơi obsidian đây đeo đây ra chúng ta phải đeo glin ui đẹp nhiều quá chết lâu một stat ờ, à, một stat rồi ạ à, mới cái bông bốn à đèo cho xong stat luôn rồi đầu đi Chị lấy cái này nung lên ra Raslin hả? Ơi, không có một cái ý hay lắm Lấy lấy đúng không? Xong rồi mình đặt lại mình đạp tiếp nữa chứ nào nó có sỏi ấy Hay lắm Cơ hội á Cứ đặt vô lại Lộn xộn hơn Anh chỉ làm kiểu lộn xộn hơn 2, 1, 0 Ok Chơi đây kiểu giống như chơi sao ta Đây một Sao sáu cái cục liên được ô á Có người kìa Ô, từ lúc đấy có Enderman Không <laughs> lên được Wow Ồ đâu còn cho Đợi, đợi anh lấy cái đây là Ô người thích ăn táo ừ. Anh ăn táo em thử Rồi, nó cũng không ăn mà Nó ăn à, cho trái táo rồi, trái táo đó hiếm lắm á Vết con này Trái táo cũng cho Không cho cưới Ờ, oh, shit Cho, cho anh Ồ, oh, nó không ăn thịt đã ăn, không ăn thịt tầm bọn đó Thử ăn, thử ăn, thử ăn à. Ờ. Enderbeer thử coi Đợi Nó ăn Không, đi, ăn, anh thêm bạn nó đâu thank you ờ là là à, nhưng mà anh chưa có cái cái cái dây cưỡi rồi mà có dây thú à giờ giờ giờ rồi chúng ta quay lại chỗ lúc nãy chỗ mấy con lửa đâu chết là bên bên kia bên trong kia anh chan ui có ừ, có đây à. đợi đợi đợi chút đang yeah. yeah anh cần có phát miễn phí đi đây chắc chắn sẽ có zombie gì <gasps> Spider Phát, phát miễn phí được đi mai miễn phí à. Hiếm có nha Nghe tiếng sao lại Đâu Đâu Đâu Đâu Đâu Đâu shit Đâu shit Đâu shit Đâu shit Đâu Đâu Hà con đã sẽ bánh được <gasps> Ôi Bánh cùi Cá lộn là bánh cùi Cá creep Con kia bay lên Shit shit shit shit shit shit No no no <laughs> À nó bay con creep ơi À Nó đây Nó đây Nó đây ô oh, chết mặc đồ bên bên rừng kia kìa thấy cái cây kìa bên rừng kia chết rồi mặc đồ qua khỏi con suối qua khỏi con suối lúc đấy đi đưa what the... À, chết rồi tại sao lại khổ vậy ra bên kia sao á còn nhớ đường Chắc là Vân đường à? Đây đây, đúng núi nè. ta thấy cái nấm mốc kia, nấm mốc kia. Thôi cái nấm đó mình có chặt không ấy? Có kìa. À. Vậy mới chỉ cần đi xuyên qua luôn đây thôi. Ừ, Trời ơi. Đừng đừng. Rồi. Rồi chỗ đây, chỗ đây, chỗ đây, chỗ đây, chỗ đây. Đúng không? Yes. Không mắc đồ bọn đâu đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đổ hết đồ sao? Ông xịt à xịt. À. À trời ngu. À. Người tôi. Đi mà sắc tiếp đi. Rồi. Thì em thấy có một bánh. ha chỉ biết runner mà chết một cách đất là đất là lì kỳ. Rồi. Hồi nãy được may mắn cho ca sắc. oh, đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây. Có tém có sắc kìa. Đó đây đây đây đây. Ok. Đây. Chúng ta chỉ đỡ đất ở bên đây à. Đỡ nó đây. Và đỡ cost cost luôn đấy. <laughs> Đây nè. Coi chị à. Ok đầy đủ hết rồi giờ mình, nấu, nấu. nếu mà mình có con chó ấy, thì mình sẽ nuôi con chó đó nhưng có điều có bốn cục xương ấy có đủ không nếu mà à, không có ba cục xương có đủ không nhưng nếu bốn cục xương ấy thì chắc chắn sẽ là đủ có con ripper rồi đợi đặt đuốc ấy đợi chút sẽ không bật cái này dạ ok chúng ta sẽ đợi cho chốc lát chút nha là một hai bạn gì ờ. bắt đầu đi mai Vậy về. để với mai mẹ trụ để Ủa, mai sao hôm nãy không đi không đi không đi nói đi nè đi mai sắc bên phải kia chưa mai hết nè mai hết rồi slipper nổ <laughs> chịu không đâu quay lại nghe tiếng Ôi. dơ không rồi này được ấy hang này được ấy anh nghĩ là anh nên làm từng cái đen đợi đi về cái chỗ đây đợi mai con dơi nó bay trong vòng ông anh cho anh nghĩ là sao con dơi thường hay ở dưới đây mà con dơi đâu có ích lợi gì đâu đập nó cũng không có ra gì à con dơi nó chị chị chị đưa cho mình hả <laughs> hay là nó bay lòng hay là nó bay lòng vòng mình nó bay vào đây lại rồi chứ đó đâu có gì đâu ồ đừng có nói cục đường nha không ồ oh, shit cục đường lấy thang lấy thang rồi ra ờ, về về nung sắt Được Không biết anh ờ, chàng sắt nữa Anh chàng nói là chết nhưng không mất đồ. Anh chàng ăn nút ấy ăn Để khỏi mất đồ Rồi cho đó Rồi Cái đường trơn đó nha speed speedrun. À, ờ. Nghĩ tưởng con dơi nữa Con chơi cái bay lòng vòng và đi Đừng có đi con dưới nha Lên trên Cầm kiếm ra Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy Đi lộ ha Đeo đeo đeo đeo đeo đeo đeo đeo đeo đeo đeo đeo đeo zombie Ờ Chết lâu trời sắp tối rồi Lên luôn chơi nhanh Ăn lúc chết nhưng không mất Chết trời tối Oh shit Vít xe của zombie xuống rồi ạ Ờ, chết là trời tối. Chết không không mất rồi. Đâu? Ai chơi, ai chơi vậy? Uh! Đường, tại sao lại khổ vậy? Ha. Ha cùng tên ở dưới đây sẽ bắn được. Bắn chậm hơn. Mới theo vòng không. Ê bắn tín hiệu kìa đúng không kìa? Đợi coi thử cái nấm nó nó có bị thủng không. Kìa kìa kìa. Thấy không kìa. Ờ tín hiệu Ờ hai con skeleton đang nói chuyện chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy. Ờ đúng rồi, cảnh béo đúng không ạ? Cảnh béo là cái gì? Một con sờ kia ờ, đang đứng. Ờ, ờ, nó đuổi ra ba, nó đuổi ra Ba. 있다. 어우, 어, 마야, 마야, 마야. Tôi cho cây keo nhé. Hui. Rồi ok. vẫn là cái tên sơ tiếp viên. Rồi. Là là là là là là Yeah Ok ok Xây xây xây xây Lấy cái Rồi đây à Sách Lấy À lấy chi À lôm Lôm đúng không Lincoln chứ không phải là Rồi ok giờ chúng ta chỉ đợi Nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên Nhanh lên để lúc đó mình ăn đây chút à Vậy giờ Vậy giờ video đến đây cũng kết thúc rồi nha Vậy giờ xin chào các bạn và bye bye Và hôm nay chúng ta đã có rất là nhiều sắc Rất là nhiều sắc vơ than Và uh, và nhiều đồ khác Enerbia Những cái kiếm đồ Và Nói là Và chúng ta sẽ ờ, về Chào các bạn và bye bye thì chúc các bạn uh, xem xem tập tiếp theo nha giờ mình chúng ta sẽ làm tập tiếp theo vào wow, vào hôm sau và giờ bye